Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tuổi Mão tháng Tư năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng quý tỵ, người tuổi mão đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp. Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với bạn trong tháng này. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về tháng mới, khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toán và mong muốn của bạn. Đó là nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, tháng này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh, song bạn vận may trong tháng sẽ giúp bạn gặp hung hóa cắt, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Hãy cứ làm việc nỗ lực sẽ gặt hái thành quả tốt, làm nhiều việc thiện thì tích phúc đức càng dày. Tháng này còn có sự xuất hiện của dịch mã động tinh dự báo khoảng thời gian này bản mệnh có thể hay phải đi xa nhà, phần lớn là do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Mão. Bản mệnh có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này nếu được cử đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh chấp hành, tương lai sẽ có lợi. Ngoài ra, ở nơi đất khách, bạn càng cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần bình tĩnh, tiến hành từng bước, dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ hỏng việc. Dù là làm việc gì đi nữa, nên giữ cái tâm thật tĩnh, không tính toán thiệt hơn hay toan tính quá nhiều kẻo tự tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân. Dù có vấp phải sóng gió nào cũng chớ nên mất thời gian sầu lo mà cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực. Thời gian để buồn bã thì hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Những người theo nghiệp học tập cũng đạt kết quả tốt trong tháng thi cử đạt thành tích khả quan. Đó là bởi bản mệnh đã chịu đầu tư khá nhiều thời gian và công sức lắng nghe lời khuyên của thầy cô, cha mẹ nên thành quả hoàn toàn xứng đáng. Hãy duy trì và phát huy điều đó, không chỉ có lợi cho tương lai sau này của bạn mà còn khiến cha mẹ hài lòng, yên tâm. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tài lộc tài khí trong tháng này của người tuổi mão cũng đang được cải thiện đáng kể. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng. Nguyệt lệnh trường sinh lại thêm thực thần nâng đỡ nên có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Thậm chí, có những hạng mục bạn tưởng như không có hy vọng thì nay cũng đã hồi sinh. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Người làm công ăn lương có một tháng công việc trôi chảy, khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan, thu nhập bình ổn. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh không thể cứ bình bình như thế, hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Một vài người chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh nên có thể sẽ phải đi xa lo liệu việc làm ăn, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, công nợ thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn, ngủ không điều độ, dẫn tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể uể oải, nên chú ý sắp xếp công việc hợp lý. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam gặp Tam Bích chủ về thị phi. Điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán nếu không thận trọng sẽ có kẻ tiểu nhân gây cản trở. Do đó, để hóa giải xui xẻo này cũng như thúc đẩy tài khí, bản mệnh nên đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy ở hướng Tây Nam trong phòng khách, bàn làm việc. Tử vi tuổi Mão tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng, vận trình tình cảm của người tuổi Mão trong tháng này cũng không có gì đáng lo ngại. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức hài hòa, gia đình trong ấm ngoài êm, con cái chăm ngoan. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải bởi cả hai đều biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Nguyệt lệnh trường sinh còn mang tới nhân duyên hữu hảo, báo hỷ sự cho. Trường sinh mang tới nhân duyên hữu hảo, báo hỷ sự cho các cặp đôi đang mong ngóng chuyện con cái. Tin vui có thể đến từ ngay đầu tháng, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Nếu đã có hình bóng ai đó trong lòng, đã tới lúc bạn bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương. Mạnh mẽ lên, bạn sẽ sớm có được điều hàng mong ước. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những chú mèo trong tháng 4 này khá ổn định. Được trường sinh, nuôi dưỡng, bệnh tật nhanh khỏi, cơ thể sớm phục hồi sau phẫu thuật. Bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh chứng đau dạ dày. Ngoài ra, trong tháng có thể sẽ phải di chuyển đi lại nhiều, bạn nên giữ tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông, hạn chế ăn những món lạ kẻo ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Bạn cũng nên tìm cách giải tỏa áp lực cho mình, tìm thêm niềm vui trong cuộc sống thời tiết nắng nóng, cần uống nhiều nước, ăn thực phẩm mát gan thanh nhiệt giải độc cho cơ thể. Nhị hắc chủ bệnh tật ốm đau bay vào trung cung, tức vị trí ở chính giữa ngôi nhà, văn phòng. Theo phong thủy phi tinh trong tháng, bạn không nên động thổ, để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu ở vị trí này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão trong tháng tư âm lịch năm 2021. 1. Chấm. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 2. Chấm. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết mưu sự dễ thành thích hợp để mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Quý nhân, mùi, dậu. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 3. Chấm. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết tài khí được cải thiện đáng kể, có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Quý nhân, ngọ, mùi. Tiểu nhân, tỵ, hợi. Màu sắc may mắn, xanh, đen. 4. Chấm. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết tình cảm vợ chồng hài hòa, người độc thân vượng vận đào hoa. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, cam, đỏ. 5. Chấm. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết nên tìm cách giải tỏa áp lực tìm thêm niềm vui trong cuộc sống quý nhân hợi mùi